Chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên của cái bài toán hàm số này. Đó là gì? Khái niệm về hàm số. Và hàm số là gì? Thì thông qua ví dụ đầu tiên thầy sẽ đưa cho các em. Các em sẽ hiểu hơn thế nào là một hàm số. Các em chú ý. Ví dụ số 1 này. Bắn một vật lên không trung theo hướng là 45 độ. Nhớ là hướng 45 độ so với mặt đất. Dưới đây là bảng đo lường chuyển động của vật bảng đo lường chuyển động của vật thầy có bảng đây gồm có thời gian và vận tốc thời gian được tính bởi giây vận tốc được tính bởi mét trên giây ok chưa với thời gian là không giây tương ứng vận tốc là 0 mét trên giây thời gian là một giây tương ứng vận tốc là 3 mét trên giây thời gian là 2 giây tương ứng vận tốc là 4 mét trên giây Thời gian là 3 giây, tương ứng vận tốc cũng là 3 m trên giây. Và cuối cùng thời gian là 4 giây, tương ứng vận tốc là 0 m trên giây. Ok chưa? Vậy thì ta để ý này, thời gian là luôn dương. Vậy thì với mỗi giá trị dương của thời gian, ta luôn được, ta luôn tìm được một giá trị ta luôn tìm được nha một giá trị của vận tốc. Các nghe rõ này, với mỗi giá trị dương của thời gian, ta luôn được, ta luôn tìm được một giá trị của vận tốc. Vậy thì phép đặt tương ứng, tương ứng như vậy, ta gọi là một hàm số. Phép đặt tương ứng một một Đó. Lúc này ta đặt tương ứng nha, Các em chú ý này, thời gian thầy cứ ký hiệu là T này. Đó. Vận tốc ký hiệu là V này. Phép đặt tương ứng 1 1 như thế này. Thì ta gọi đó là một hàm số. Và để ý ở đây, T là các số thực dương R cộng. Ok chưa? Đấy. Vậy thì thông qua ví dụ số 1 này, chúng ta có định nghĩa về hàm số như sau. Các em chú ý này, định nghĩa về hàm số như sau. Định nghĩa này, cho một tập hợp khác rỗng D là con của tập số thực R. Đây, R cộng là con của tập số thực R. Là tập con, ok chưa? Khi đó này, hàm số F, các em chú ý